Xin ờ, chào tất cả mọi người nhé Chào mừng ờ, mọi người đã quay trở lại với kênh ờ, youtube của tôi Hôm nay đây tôi sẽ chia sẻ cho mọi người về cái một cái gọi là thặng Cái công cụ dụng cụ là thằng nhôm Thì khi mà đi lắp đặt các dịch vụ của viễn thông ấy Thì khách hàng cũng hỏi rất là nhiều về cái thang nhôm Và Hôm nay đây thì nhân tiện là tôi vừa mua mới cái thang Thì tôi sẽ giới thiệu cho mọi người về cái công dụng của cái thang này Đây mọi người Tôi vừa mới mua này Còn ở à, đây là một cái thang thang thang hôm trước nó bị hỏng <laughs> Cái này thang này nó bị hỏng là do là cái cột điện nó đè anh em ạ Đây tôi sẽ thử cho mọi người thấy Cái độ chắc chắn của nó như nào đây là hộp kim nhôm mọi người nhá đây này hôm trước tôi đập mãi mà nó không nó không ra cái này đấy nó không thể rút ra được đấy thang nó rất là chắc chắn đấy à, nhưng mà hôm trước là nó bị ờ, đây này đây mọi người này hôm trước là bị cái cột cái cột việt theo hôm đấy là anh em đi nhổ cột đấy là nó bị ờ, đập cái thang nó đập vào đây à, cái à, cột điện nó đập vào đây dẫn đến là cái thang này hỏng hôm hôm rồi tôi về sửa hôm về mang về sửa nhưng mà sửa không được Thế phá luôn đấy mọi người thấy không nó rất là chắc chắn luôn đấy đấy đây còn một đoạn còn một đoạn ở đây nó còn khoảng độ tầm mấy mét nó vẫn rút lên được nhưng mà nó nó không còn nó không còn đảm bảo được cái à, quá trình sử dụng nữa thế nên là tôi vứt luôn đấy mọi người thấy không nó hợp kim hợp kim nhôm nó rất là chắc chắn đấy đấy hôm trước tôi gõ mãi mà nó không ra đấy về nói chung về cái độ bền của nó thì nó rất là bền tôi vừa mới nhận hàng được lúc nãy cái thang này tôi mua là ở trên cái shop shop này tôi mua là nó cái thang này là 4 mét 4 đây mọi người này thang này <coughs> thang này thì nó có từ 2 mét 6 đến 5 à, mét 4 Giá của 2m6 này là từ 900 đổ lên Còn à, thang 4m4 của tôi này là 1 triệu 7 Đây mọi người này Nó có cái thông số này Chiều cao tối đa 2m6 này 3m2 này 3m8 4m1 4m4 5m 5m4 Tải trọng à, Trọng lượng của lần lượt là 7 cân đến 11 cân 3 à đến 15 cân 3 chất liệu là hợp kim nhôm độ dày của cái nhôm này là 1,5 mm tải trọng là 300 300 cân đó tôi ờ, <coughs> đây cái này của tôi mua là 4m4 là 1 triệu 792.500 đồng cả ship về đấy rất nhiều khách hàng hỏi là mua ở đâu thì uh, mọi người uh, mọi người muốn mua thì mọi người uh, tôi sẽ đặt cái link ở bên dưới cái video nhé để cho mọi người mua nó dễ dàng hơn của hãng này là hãng uh, thang uh, đâu nhỉ đây đây quên mất cái hãng của cái thang này rồi thang Vichita thang Vegeta mọi người nhé Tôi sẽ đặt link ở bên dưới Mọi người có thể tham khảo để <clears throat> Ví dụ mấy cái nhà tầng ấy Thì ờ, rất nhiều những nhà có những cái cái cái, cái cổng ờ, cái cửa trời ấy thì mọi người mua cái thang này nó rất là tiện tôi ờ, phải dùng nhiều cho nên là tôi phải mua cái thang nó cao nó cao như này nặng phết đấy tạ à, đây đây nó có họ có cái phiếu bảo hành nha mọi người này. với có hai cái chốt dự phòng hai cái chốt dự phòng này là mấy cái chốt ở đây này để ờ, để nếu mà anh em có làm rơi cái này thì anh em lấy lắp lại còn đây phiếu bảo hành này họ trả ghi là bao nhiêu tháng công ty trách nhiệm thương mại Vichita Việt Nam ngõ 170 trên 8 đường Phú Lương phường Phú Lương quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Rồi. Đây mọi người nha. Khi mà mọi người dùng nhá. <coughs> Hướng dẫn luôn cho mọi người về cái, cái cách dùng này. Đây, nó có cái tham khảo cho mọi người này. Đây. Đây, nó nó không chấm than đây, chấm than là cảnh báo. Tức là mình sẽ không được không được được vặn ra như này. Đó. Khi mà mọi người ờ, đây là cái ờ, dùng để cái giữ cái than cái mọi người kéo lên nhá thì mọi người cứ kéo bình thường thôi kéo bình thường là cái chốt này nó chốt lại hai cái đây nó chốt lại đấy cao quá mọi người lưu ý khi mà đặt thang nhé thì ờ, so với cái ví dụ so với cái mặt đất này này nó khoảng độ uh, tầm 35 độ này thì cái thang này nó sẽ chắc chắn nếu mà mọi người để uh, gì cho như này này cái, cái lực cái lực của thang nó sẽ chịu vào ở góc này nó sẽ bị yếu thang và nó sẽ không đảm bảo cái an toàn cho nên mọi người phải để để như này tầm một cái góc theo như cái uh, cái cái cái lý thuyết ấy thì sẽ là đặt khoảng độ tầm 35 độ này so với cái mặt đất đấy thì thang nó sẽ chắc chắn đấy mọi người nó rất là cao rất là cao 4 mét 4 mét 4 khi mọi người xuống thang nhé mọi người lưu ý khi xuống thang này mọi người để ở giữa này thôi đấy mọi người nâng đưa cái tay này nâng lên nhé nâng lên để uh, xong uh, kéo cái chốt này lại đấy kéo cái chốt này sang kéo vào chỗ này đấy kéo chốt này đấy nhẹ nhàng mọi người đừng có đặt vào đây nhá đặt vào đây khi mà đặt như này đấy nó sập xuống như này là đấy đấy bên này cũng thế Đấy, trên đây là toàn bộ cái ờ, phần giới thiệu về cái thang thì mọi người cũng thấy rồi đấy nó rất là chắc chắn và an toàn đấy. có rất nhiều nhà có nhu cầu thì mọi người đặt theo cái link ở bên dưới mọi người nhé nếu mà mọi người thấy video này hay ấy, thì mọi người ờ, like ở bên dưới và đăng ký ờ, giúp tôi một cái tài khoản Đó. Xin chào mọi người nhé hẹn ở video tiếp theo